mấy Quỳnh xin kính chào quý vị Mấy hôm rồi mình không có hát cho quý vị nghe bài gì hết Hôm nay mình à, sẽ trở lại sẽ hát cho quý vị nghe một bài nhé Đó là bài uh, Nhật ký hai đứa mình đi Thân chân đêm nay chép lại nhật ký là muôn bức tranh tình ta ngày ấy có em như đêm có ngày có anh như chiều có mây hai đứa yêu trong tình đắm say trên cõi đời đường yêu hai đứa chôn vào thời gian là muôn bức tranh tình ta ngàn giờ đây mỗi người mỗi nơi người về đâu sánh đời với ai tay trắng anh đi tìm tương lai đời tôi chuỗi ngày nhớ mong nay đã thay cho ngày tan bồng chỉ còn yêu tình yêu sớm sẽ nước trong tay những dòng nhật ký chết lâu lắm rồi chuyện tình hai đứa chôn vào giờ đây mỗi người mỗi nơi người về đâu sánh đời với ai tay trao còn nhiều tình yêu núi sông sẽ nát trong tay những dòng nhật ký chết lâu lắm rồi chuyện tình hai đứa chôn vào thời gian từ đây thế thôi còn đâu mà đi cùng đàn thiết tha thôi cùng như qua một giấc mơ xin mời quý vị nhiều đã theo dõi kênh của mình cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng mình nhớ đăng ký kênh của mình để xem vào lúc ờ, từ 7 giờ tới 9 giờ nhé